Xin chào em Hôm nay thầy đến đưa các em ở bộ môn hóa học lớp 8 à, ờ, Nội dung ta đang học đó là phần mon và tính chất hóa học và tính toán hóa học Thì hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn các bạn làm một số dạng bài tập về tính khối lượng và tính thể tích của chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn Thế thì ở cái phần này ta nghiên cứu bài tập số 5 ở bài tập này thì hôm trước ở cái bài tập về nhà cũng như ở bài tập ở video trước thầy hướng dẫn một ý các bạn cách làm bài tập này và chắc là một số bạn đã làm được rồi đúng không nhưng các bạn chưa làm hạn hôm nay chúng ta sẽ làm một số bài tập tiếp theo để các bạn thật thạo về cách tính khối lượng của các chất khí khi biết thể tích của các chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn và ở bài năm này ta có yêu cầu tính khối lượng của thứ nhất 10,08 lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn 13,44 lít khí SO3 16,8 lít khí N2O5 và 7,84 lít khí CL2 biết thể tích của các khí trên đo ở điều kiện tiêu chuẩn Đấy. vậy là khi mà biết được đo điều kiện tiêu chuẩn thì ta nhớ công thức của chúng ta đúng nhỉ là n chúng ta bằng v chia cho 22 4 à, v chia cho 22 4 vậy là chúng ta sẽ tính đồng thời ta cũng công thức cái khối lượng là m n nhân m Do đó do đó ở đây các bạn sẽ như nào nhỉ trước khi muốn tính được khối lượng ta phải tính được số mol mà muốn tính số mol ta sẽ vận dụng công thức nào đây tính khối lượng là ta tính được số mol khối lượng mol bây giờ muốn tính được khối lượng số mol mà phải tính bằng công thức VNV chia 2,4 vì đề bài cho là thể tích ở điều kiện thiếu tiêu chuẩn đó là câu A ta có ta có V của CO2 bằng 10,08 nên từ đây lít nên từ đây ta suy ra được số mol của CO2 của ta ở đây sẽ bằng 10,08 chia cho mấy nhỉ? 22,4 và bằng đấy là bằng mấy các bạn nhỉ? À bằng 0,45 mol. À, khi tính được khối lượng của CO2 bằng 0,45 mol rồi, bây giờ ta sẽ tính khối lượng mol của CO2. Cái này các bạn tính này nhá. Đúng không? Lại có lại có có thể tính thành nhau các bạn có thể tính thành nhau Đấy. lại có khối lượng mol của CO2 của chúng ta sẽ bằng một nguyên tử carbon bằng 1 nhân 12 nguyên tử khối carbon là 12 cộng với hai nguyên tử oxy lên bằng 2 nhân 16 và cái này các bạn cộng tính khoảng 44 gram khi được khoảng 44 gram thì từ đây ta suy ra ngay được khối lượng sẽ bằng 0,45 bằng số mol nhân với khối lượng nhân với 44 các bạn thử nhân với thật này các bạn thử nhân xem của máy nào đây là hiệu nhân nhá 0,45 ta nhân bằng máy à bằng mấy các bạn nhỉ à bằng 19 đấy là dạ. chuyển nhân sẽ là kết quả như vậy nếu bạn làm chúng ta quan không tính nhá vậy như vậy ta đã làm xong câu a bây giờ đến câu b câu b của chúng ta thì là như nào các bạn nhỉ hoàn toàn tương tự câu a tính thể khối lượng 13,44 điện khí FO3 sau đó các bạn thực hiện tính bạn thực hiện tính nào bây giờ mình sẽ làm của b các bạn nhé ở đây ta có ta cũng như nào là tương tự ta có v của fo3 của chúng ta sẽ bằng mấy đây a sẽ bằng 13,44 lít nên từ đây ta suy ra được số mol của fo3 của ta sẽ bằng 13,44 chia cho 22,4 và bằng khi bạn tính nó bằng 0,6 mol rồi thì từ đây ta lại có là mà khối lượng mol của FO3 là tính rất nhanh đúng nhỉ bằng vâng, đây là một nguyên tử lưu huỳnh nên 1 nhân 32 cộng 3 nguyên tử oxy là nhân 16 và cái này bằng mấy các bạn nhỉ à ở đây của chúng ta bằng 80 gram khi tính bằng 80 gram thì ta suy ra ngay được khối lượng của FO3 của chúng ta sẽ bằng số mol là 0,6 nhân khối lượng mol là 80 và ở đây chúng ta sẽ bằng bài này các bạn nhé à ở đây là bằng 684 phần 8 4 phần 8 ra à các bạn nhìn các bạn nào chưa rõ ta bấm máy tính được chưa nhỉ à ở đây bây giờ ta tiếp tục làm câu gì đấy các bạn nhỉ à, câu C câu C của chúng ta là 16,8 gam à lít khí N2O5 thì ta cũng tương tự như vậy ta có V của N2O5 của chúng ta bằng 10 16,8 lít nên từ đây ta suy ra ngay được số mol của N2O5 của ta sẽ bằng 16,8 chia cho 22,1 và bằng 0,75 mol khi bạn tính được bằng 0,75 mol là tương tự ta sẽ tính mà khối lượng mol của N2O5 của ta sẽ bằng mấy đây bằng 2 nhân với 14 nitơ là 14 cộng O5 tức là 5 nguyên tử oxy nhân 16 và nhân với cụ thể sẽ bằng mấy nào bằng 28 28 cộng với mấy nữa các bạn nhỉ? 80 ạ à? 5 nhân số 30 51 5 80 là 28 cộng 80 bằng 1 cộng 8 cả dạ. vậy từ đây ta suy ra ngay được thì các bạn nhỉ khối lượng của N2O5 của chúng ta sẽ bằng mấy đây à sẽ bằng 0,75 nhân với 108 các bạn thực lại nhân xem bằng 108 là mấy nào nào bằng mấy đây các bạn nhỉ không phải là à, bằng tám mươi bốn k tám mươi bốn k như vậy thì đó là là là là, là, là ừ. cái bài C chúng ta bây giờ đến bài D bài C thì ta tương tự như vậy ta có ta có máy nào V của CL2 chúng ta bằng mấy đây? Bằng 7,84 lít. Thế từ đây ta suy ra được số mol của CL2 của chúng ta sẽ bằng 7,84 chia cho 22,4 bằng mấy đây các bạn nhỉ? À, các bạn đừng nên tính cho thầy sẽ bằng 0,35 mol. Khi bằng 0,35 mol rồi thì từ đây suy ra ngay được khối lượng của CL2 vì khối lượng mol CL2 nó đi rất nhanh sẽ bằng hai nhân với khối nguyên tử khối của clo thôi mà nguyên tử khối clo 35 35,5 đó 2 nhân 35,5 là bằng 71 nên khối lượng ta tính được ngay là bằng cái gì nhỉ? Đây thì là cái chữ m hơi bé sẽ bằng 0,35 nhân với 71 và chúng giúp cho thầy xong mấy nào? các bạn tính như là các bạn tính được từ đúng nhỉ? và kết quả đây hôm nay các bạn là à, bằng 24 815 như vậy là thầy vừa hướng dẫn bạn hoàn thành xong bài tính khối lượng của chất khí khi biết thể tích chúng có điều kiện tiêu chuẩn bây giờ ta sẽ sang là bài tập tiếp theo đó bài tập tính thể tích của chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn khi biết số mol của khối lượng Đấy, vậy ta làm bài ngược lại các bạn nhé ta làm bài tập ngược lại và bây giờ sẽ là bài tập số 6 bài tập số 2 chúng ta là thế nào nhỉ yêu cầu tính thể tích của các khí sau ở điều kiện tiêu chuẩn thứ nhất là 0,25 mol khí oxy 0,4 mol khí hydro 24 gam khí SO3 và 1 15,2 gam khí N2O3 khi ta thấy rằng là chúng ta có công thức là gì các bạn nhỉ N thì bằng V chia cho 22 vậy thì ta suy ra được v của chúng ta bằng thế thể nhỉ bằng n nhân với hai mươi hai bốn vậy cũng tính nhất thể tích ta phải tính được điều các bạn nhỉ số mol ở câu a câu b thì là số mol rồi nhưng mà ở câu c họ chia cho số mol đúng nhỉ vậy ta phải làm thế nào à vậy ta phải dẫn chúng ta n bằng m nhỏ chia m lớn để ta tính số mol đấy vì ta tính khối lượng thì phải tính số mol này thế còn cách giải và bây giờ thì hướng dẫn các bạn là câu a b c thầy cô an abc đấy thì bây giờ ta có đấy ta có thì nha số mol của oxy ở đây bằng 0,25 mol đấy khi bằng 0,25 mol là bạn suy ra ngay được thể tích của oxy ở điều kiện tiêu chuẩn sẽ bằng 0,25 nhân luôn với các bạn nhỉ 22,4 có bạn nhân nhé giúp cho thầy xong máy nào à, và âm cái tích được bằng 5,6 lít à, như vậy tiếp theo ở câu B tương tự câu A và B hoặc là tương tự nó rất dễ đây là ta có là n của hero thì bằng 0,4 mol à, rất dễ quá vậy từ đây ta suy ra được ngay là gì đây nhỉ à, số mol à, thể tích của hero ở điều kiện tiêu chuẩn của chúng ta sẽ bằng 0,4 nhân với vậy là à, nhân với 22,4 và bằng các bạn bấm máy tính thì sẽ được kết quả bằng 8,96 mil bây giờ vấn đề chúng ta ta sẽ làm một câu gì các bạn nhé C và D câu C và câu D khó hơn câu A và câu B bởi vì người ta trong khối lượng mà yêu cầu chúng ta phải tính thể tích vậy ta phải tính số mol bằng công này đó câu C bây giờ ta có khối lượng của SO3 của ta thì bằng mấy đấy các bạn này à 24 gram Đấy. khối lượng mol của SO3 các bạn tính giúp cho thầy đúng cái này sẽ bằng một ở một bài chúng ta vừa tính xong thì cái này tính chính bằng 80 nên từ đây ta suy ra ngay được số mol của SO3 của chúng ta sẽ bằng 24 chia cho 80 vận dụng thức kiệp thì ta được rằng là bằng 0,3 mol khi đã được 0,3 mol rồi thì đến lúc này ta tính thể tích của nó rất dễ dàng đúng không các bạn và các bạn tính thể tích là v của SO3 của chúng ta sẽ bằng VSO3 chúng ta sẽ bằng 0,3 nhân với 22,4 và bằng 0,3 nhân 22,4 các bạn thấy nhân thì ta sẽ bằng 6,72 lít đã nhặt hoàn toàn tương tự như vậy các bạn hãy làm bài tập C các bạn hãy làm bài tập C à D hãy làm bài D nhé hoàn toàn tương tự như vậy các bạn sẽ làm bài D thế câu D của chúng ta như thế nào nhỉ tương tự như vậy ta có đúng không khối lượng của Na2O à, n 2 o sẽ bằng đề bài cho là bằng 15,2 gram đúng không lại có được cái gì nữa các bạn nha à, khối lượng mol của N2O3 cái này các bạn tính ra giấy nháp giúp thầy sẽ bằng 2 nhân 14 cộng 3 nhân 18 vì hai nguyên tử nitơ đấy và kết quả các bạn cộng cái này sẽ bằng 76 gram khi tính được bằng 76 gram rồi thì các bạn tính suy ra ngay được suy ra ngay được là số mol của N2O3 của ta Đấy. khi tính được số mol N2O3 của ta ở đây sẽ bằng 15,2 chia cho 76 và các bạn tính nhanh thật thì cái này nó bằng 0,2 mol khi tính được nó bằng 0,2 mol rồi thì đến này ta suy ra ngay được thể tích E n o 3 thể tích của e n o 3 trong đường này ta tính được bằng bao nhiêu các bạn nhỉ sẽ bằng 0,2 nhân mấy đấy nhân với 22,4 và các bạn thử hạt nhân bấm máy tính thì ta thu được kết quả là bằng 448 đi à, các bạn hiểu cái chưa nhỉ à vậy là ở bài học này sẽ hướng dẫn các bạn làm thả hai dạng bài tập bệnh thứ nhất là tính khối lượng của chất khí khi biết thể tích và thứ hai là lật ngược lại tính thể tích khi biết khối lượng của khí đúng nha bây giờ thầy sẽ bài tập về nhà các bạn nhá và đây là bài tập về nhà thầy chuẩn bị cho các bạn các bạn nhớ về nhà làm bài tập đầy đủ nhá những bài này những bài hoàn toàn tương tự những bài thầy hướng các bạn làm ở uh, theo để giới thiệu bạn về cái nội dung về tỷ khối của chất khí nha. À, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.